Trước tiên chúng ta cùng nhau vào phần đầu tiên, phần uh, chúng ta sẽ tìm hiểu xem đặc điểm của ảnh tạo bởi một vật uh, trước một thấu kính hội tụ sẽ như thế nào. Uh, trước tiên chúng ta cùng nhau vào phần thí nghiệm. Sơ đồ thí nghiệm được bố trí như hình dưới đây. Trong đó thì có các bộ phận như đây thì tất nhiên là cây nến rồi. À, còn đây là cái màn chắn này hay là màn hướng ảnh này. Đây là thấu kính. Và thấu kính ở đây chúng ta dùng trong cái bài hôm nay chúng ta sẽ dùng một thấu kính hội tụ và có tiêu cự bằng 12 cm. Và tất cả các hệ này thì được gắn trên một giá quang học ờ, để giúp cho ờ, nó đồng trục, tức là thẳng hàng so với nhau. Và cây nến lúc nào tiến hành làm thí nghiệm thì thầy mới tiến hành châm. Và sau đây chúng ta cùng đi vào thí nghiệm. Ở cái thí nghiệm này chúng ta sẽ tuân thủ lần lượt các bước sau. Chúng ta có hai công việc. Một là chúng ta sẽ đặt cả vật và màn vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ cho trước và tất nhiên thấu kính này là thấu kính có tiêu cự F bằng 12 cm. Bước 2 là chúng ta sẽ đặt vật ở các vị trí khác nhau và lúc này ta tiến hành di chuyển màn để ta tìm uh, vị trí nào cho ảnh rõ nét ở trên màn. Trên màn. Công việc của chúng ta là như vậy. Và công việc chúng ta rất đơn giản nhưng mà tuy khảo sát định tính nhưng mà chúng ta phải làm thật cẩn thận và tất nhiên đòi hỏi là mắt chúng ta phải tinh thì chúng ta mới tìm được vị trí nào cho ảnh rõ nét trên màn.